trải nghiệm Ford Escape XLT 2.3 sản xuất 204 2.34 3 máy trên ờ, cái cung đường thành phố Rạch Giá cho quý ờ, anh chị coi nhé à, ờ, với cái bản 2.3 này thì khi mà mình ra vào số ở trên cái lẫy số trên vô lăng kia là ra vào số rất là nhẹ nhàng và tiện cái này là thực tế là nó là một cái um, cái um, số lạ cho uh, anh chị trải nghiệm cái dòng Ford kép này số trên số tay thì với bản 2.3 uh, sản xuất 204 số tự động thì trên cái cung đường thành phố thì nó rơi vào tầm khoảng 10 đến 11 lít còn nếu mà đường trường thì chỉ có 9 lít xăng trên 100 km thôi nhá quý anh chị khi mà cảm giác lái của những cái dòng xe này đã xe Mỹ xe Mỹ nó bốc ba màn hình dưới kia còn cái màn hình đây có cái màn hình camera xe cảm biến xe xe tư nhân chính chủ zin đẹp lắm khi mà mình à, chạy qua những cái khúc cua thì nó nó nó nó chắc lái mà nó đầm xe nó chắc cái xe nó không có bị trồng chành cái xe xế mỹ mà. Ừ, chạy cực bốc bốc cảm giác lái rất là an toàn âm thanh hay máy lạnh lạnh buốt ta có thể lấy à, với 5 à, người ngồi và hàng cái khoang ghế sau này nó cực kỳ rộng này. là để đồ chúng ta để thoải mái đồ đi vô tư rộng lắm lái đầm chắc xin à, kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh bán hàng của ô tô Kiên Anh trên YouTube và trên Fanpage. Hôm nay ô tô Kiên Anh xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu xe mà ô tô Kiên Anh mới lấy về. Đó là chiếc ờ, Ford Escape bản XLT 2 cầu điện. Máy 2.4 máy 2.3 chứ quên không phải 2.3 mà là à 2.4 mà là 2.3 số tự động, máy xăng, hai cầu, sản xuất 204. Form mới, form mới là cái mặt ca lăng và cái đèn thì nó khác này nhé. Đấy, form mới cái mặt nó đẹp này. Mẫu xe này ô tô Kiên Anh đang để khu vực uh, miền Nam, đó là khu lấn biển thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Quý khách uh, có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại là 09 83 45 7763 hoặc 085 88 44 999 để coi trực tiếp cái mẫu xe này nhé. Mẫu xe này ô tô kia mới lấy về mới đăng kiểm luôn. bốn lốp còn mới nguyên. Cái biển số này còn à, biển số là cực kỳ đẹp này, biển số cực đẹp này. Thì à, quý anh chị có muốn à, ủy quyền thì vẫn còn được ủy quyền một lần nữa nhé. Chính chủ ủy quyền sang bên ô tô Kiên Anh rồi, cho nên là vẫn được ủy quyền một lần nữa thì chúng ta vẫn giữ được cái à, biển số đẹp này Thì với mẫu Escape à, 204 à, form mới này, máy 2.3 này thì được đánh giá trên cái thị trường xe là cực kỳ cao này. Là đi với bền cái độ đầm của xe và đầm chắc, cảm giác lái rất là an toàn. Vừa được cái form màu đen này thì thôi rồi, nó đẹp lắm. Chúng ta đi một vòng quanh xe để coi cái xe này xem nào đã nhá xong ờ, tí nữa thì ờ, mình sẽ đi vào ờ, chi tiết của chiếc xe này đấy chúng ta có thể thấy nước sơn zin gần như khoảng chừng 7 80 phần trăm bản 2.3 máy 2.3 hai cầu chút nữa coi cái phần cầu phần gầm nó còn sáng trưng như mới chút nữa coi cái à, mẫu xe này đã được trang bị cái màn hình camera re camera re phía sau và cái à, bốn con cảm biến phía sau nên đi được độ an toàn cái à, đèn xi nhan cũng là xi nhan mẫu mới của Ford Escape mẫu mới đấy 204 hay 5 là nó có cái mẫu này đây cái mâm thì đường trường tiêu thụ chỉ 9 lít và nội thành nó khoảng chừng 10 đến 11 lít tùy theo cái người sử dụng nhé, người lái cực đẹp đẹp chưa bản này hai cầu này là bốn lốp còn mới này giờ vào chi tiết từng lốp một này đây lốp trước bên tài gai còn cực kỳ sâu này sâu phía trong không có mục tí nào nhá đây không có mục máy của cái dòng xe này chỉ có 4 máy thôi chứ không phải là 6 máy 3.0 cánh cửa trước bên tài thì là keo chỉ sùng chỉ là còn zin nguyên không có va chạm cấm đụng gì cả các tem vẫn còn này sùng chỉ đã, được gắn những cái ờ, cái cái cái chống ồn rồi chống ồn chống va đập nhưng mà là sùng chỉ đây này những cái sùng chỉ này là vẫn còn zin nguyên này đây súng chỉ zin đây không có mục mọt gì cả cam kết là không có mục mọt gì cả phía dưới này như mới luôn quý vị quý anh chị như mới phía nách cánh cửa đây sẽ quay từ từ chi tiết từng phần một có những anh chị nói là nó mình quay nó lâu dài lằng nhằng nhưng mà với những cái như người có nhu cầu thực sự ấy, người ta cần ấy, thì là người ta coi càng lực kỹ càng càng người ta càng thích tại vì người ta sẽ ra được cái quyết định nó đúng đắn hơn nó hay hơn đây phía nách này cao su các cột chữ A này đấy nội thất của nó đây đấy cái mặt tabi mặt tablo này như mới thích lắm nó đẹp lắm đẹp rực rỡ luôn đây màn hình enjoy nhá cầu điện này đây nút cầu điện đây máy lạnh lạnh bút giò hai túi khí một túi khí bên này và một túi khí bên đó tất cả các logo các tem còn nguyên đây trần như mới trần mới lắm tem tiếc còn nguyên Đấy. rồi đây là cái cánh cửa phía sau bên tài thì cũng như thế thôi tất cả là vô tất cả những cái uh, sùng chỉ keo chỉ của xe này là còn zin nguyên hết này không có mục sẽ quay lâu quay lâu để cho quý vị ờ, quyết định cho nó nhanh luôn này. không cần coi nhiều đâu đây phía nách phía trong cánh cửa đây chưa một lần mở sơn zin phía dàn đây màn hình gối hai màn hình gối cái này cũng vẫn còn sẽ quay từng tí một đầy tem còn nguyên này để để ly ấy. để ly này. Đấy, bên kia cũng có kìa này, tem này. chiếc xe này là xe Ford Escape sản xuất uh, của dòng xe Mỹ thương hiệu Mỹ nhưng mà bản này là lắp ráp tại Việt Nam nhé ghế da của nó thì đẹp lắm chủ đã trang bị thêm cái cái cái, cái đệm đây là bánh phía sau bên tài thì cái dàn lốp này là bốn lốp cả bốn lốp đều là mới hết bây giờ ô tô kiên anh à, mình chỉ có quay những cái phần phía trong này. chủ xe đây đây phía trong nội thất phía trong lòng rè đây quý vị thấy nó như là mới nhá như mới hết đấy nó đẹp thế này mà tí nữa coi cái gầm đây là đèn pha phía bên tài vẫn còn khá là đẹp khoang nội thất của Forest kép này rất là rộng những cây à, đây vẫn còn tem này sùng chỉ là còn nguyên nhá chủ xe người ta đã kỹ người ta gắn thêm cái cái cái cái ấy thôi nhưng mà sùng chỉ cam kết là sùng chỉ còn zin nguyên Đây, những cái nách này chúng ta có thể thấy nách này đấy trụ này trụ kính này chỉ thì zin rồi không còn quay nhiều không còn nói nhiều đây là khu vực bánh sô cua đây còn như mới phía trong này còn như mới không cần nói nhiều còn được những cái như này là biết là nó còn như nào rồi nó mới như nào rồi đây đấy tem vẫn còn này tem tiếp vẫn còn đấy cái độ mới đấy đây là đèn à, xi nhan phía sau đèn hậu phía sau cũng còn rất là mới đây là bánh sơ cua phía sau bên tài đây bánh phía sau bên tài cũng rất là đẹp các lòng dè đây lòng dè như là mới đẹp lắm chủ cực kỳ giữ gìn xe này chủ giữ nữa đây là cánh cửa phía sau bên phụ tắp bì của nó này Không có một vết sờn nào nhá Không có một vết sờn, một vết xước nào trên cái tắp bi cửa này cả Chỉ đây ấy chỉ Chỉ phía dưới đây Cũng thế Nách cánh cửa Cam kết là không có mục mọt gì cả Trần này Trần còn sáng trưng Không có dày xước Không có xước Đây cánh cửa phía trước bên ờ, phụ chúng ta có thể thấy này còn rất là mới không có vết chày xước nào cả nha không có một vết chày vết xước nào đây đây bóc ra cho quý vị coi đây là cái nẹp mà nẹp ấy thôi nhá cái nẹp để chống ờ, chống ồn cho xe thôi còn chỉ của người ta này. chỉ chỉ zin đét hết này chỉ zin từ đầu tới cuối cơ bản là cái dòng xe này rất là đẹp đây, tabi, tắp lô nhìn từ phía xa vào là thấy rất là đẹp. Các ờ, đây nách cánh cửa. Bản SK e này thì ờ, cũng không phải nói nhiều về cái độ bền và cái độ đẹp của cái dòng những cái dòng xe nó thường thường là rất là đẹp. Bây chúng ta chỉ có coi về xét về phần giá. Nó đẹp lắm. Đây là bánh trước phiên phụ lốp tất cả các lốp đều còn rất là mới phía trong lòng già cũng thế đây chúng ta có thể coi kỹ Đó. tí nữa coi uh, cái phần uh, phía trong uh, trong trong gầm thích lắm còn đây là trái tim của chiếc xe này thì với phiên bản S kép 204 này thì được trang bị cái khối động cơ là 2.3 lít 4 máy máy rất là nhỏ khoang máy rất là nhỏ và rất đơn giản không có cái gì là cầu kỳ cả về sửa chữa những cái dòng xe này thì rất là dễ nó không ờ, khó khăn giống như cái dòng 3.V6 ờ, Đấy nó bốn máy và những cái hệ thống máy nó rất là đơn giản Nó không có gì cầu kỳ cả đây Chúng ta có thể thấy đây Đấy máy nó có nhiều à Có chút xíu vậy đó Tất cả đều sạch sẽ không có đổ dầu đổ nhớt gì cả rất là đẹp Đây, những cái tem này. còn máy nổ thì cực kỳ êm còn phía cabo đây là cabo đây tem vẫn còn này sùng chỉ là còn zin nguyên nhá sùng chỉ là còn zin hết không có cấn có đụng gì cái khe này đâu các nách cánh cửa này còn thẳng băng này các dấu bấm chì thì với mức giá bán của ô tô Kiên Anh bán chiếc xe này thì là giá là 192 triệu bao rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách có nhu cầu. Thì xin gọi lại à, cho ô tô Kiên Anh với số điện thoại là 0983 457763 hoặc là 085 8844999. Mẫu xe này ô tô Kiên Anh đang để khu vực uh, miền Nam, khu lấn biển thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Thì với mức giá bán là chỉ 192 triệu bao vận chuyển Bao rút hồ sơ Quý khách à, rút hồ sơ thì rút Còn không thì là yếu tố cái này sẽ làm cái ủy quyền cho quý khách Đấy, đèn này, như mới này Đây. đây như mới Đẹp lắm Rồi bây chúng ta sẽ coi cái phần gầm nhá Thì với cái mức giá bán của ô tô Kiên Anh bán chiếc xe này là 192 triệu thôi 192 triệu với mức giá rất là hợp lý cho quý khách sử để sử dụng cái mẫu xe này. Vậy chúng ta sẽ coi phần gầm của chiếc xe này nhé. Nào, để coi phần gầm đây. Đây, gầm một chiếc xe này. Sẽ quay sẽ kỹ lại cho quý khách coi. Tất cả phần gầm đều sáng toang và như mới. Đây. Chủ xe là bảo dưỡng và rất là ít đi, bảo dưỡng cực kỳ là chuẩn này. Gầm đây, không có một vết mục mọt nào cả nhé ấy gần một sáng mức độ như này đấy đây chúng ta sẽ coi phần trước đây ấy nó vẫn còn sáng toang vậy đó gầm đây đấy tất cả cầu <coughs> thì à, với mức giá là 192 triệu ô tô Kiên Anh bao vận chuyển báo rút hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc mẫu xe này ô tô Kiên Anh đang đặt tại khu vực lớn biển thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang thì quý khách có nhu cầu thì à, coi xe trực tiếp và liên hệ với ô tô Kiên Anh để được sở hữu chiếc xe này nhé và à, cũng xin chào quý khách chúc quý khách một ngày làm việc vui vẻ chào tạm biệt và hẹn gặp lại